Dạ yeah. TVA56 xin uh, mến chào bà con cô bác đến với uh, diễn đàn livestream của TV256 nha Tại TV256 thì uh, bắt đầu uh, 5 phút trước để mà cho quý anh chị em uh, bà con cô bác có thể là uh, chào hỏi thăm hỏi nhau thì 5 ờ, phút thì quý anh chị em có thể là chào hỏi với nhau nha chào bạn ờ, Phạm Thanh Long đến với diễn đàn nha Giờ TV xin uh, bắt đầu chương trình nha Thì uh, trước hết thì uh, đề, tài của TV256 muốn chia sẻ với quý anh chị em uh, Đề tài về uh, tự do và dân chủ Qua những cái kinh nghiệm mà TV256 đã và đang sống ở nước Mỹ này Thì trước khi vào cái đề tài này thì um, TV muốn um, chia sẻ với quý anh chị em về cái cuộc sống mà vào những mà phút mà ban đầu mà TV256 đến Mỹ thì uh, TV muốn tóm tắt sơ lược đó là TV đến nước Mỹ vào năm 1978 vào tháng 5 thì um, sự thật thì lần đầu tiên thì mình đến ờ, nước Mỹ thì mình thấy ờ, rất là nhiều cái việc mà ngạc nhiên và chào bạn Nguyễn Thi đến với diễn đàn nó nhiều điều nó ngạc nhiên lắm có lẽ khi mà mình ờ, bước đặt bước đến nước Mỹ đó thì TV đáp xuống ờ, phi trường gọi là uh, San Francisco thì San Francisco thì lần đầu tiên thì mình thấy nó có nhiều điểm ờ, lạ lạ đại khái như là mình thấy ở những nơi công cộng có những cái vòi nước những vòi nước rồi tự mình đặt chân rồi mình đưa miệng lên mình uống thôi nó không có không có ly không có cốc gì hết và ừ, sự thật thì khi có một người bạn họ họ đón mình thì đại khái thì mình thấy đó là những cái điểm mà rất là văn minh của nước Mỹ nó lo cho người dân người là khát nước <laughs> mà mình thấy nó đặt những cái những cái trụ nước mà ở công cộng thì mình cũng rất là lạ rồi đi mà trên mà xe đó đi trên xe hơi đó có người bạn chở thì nói ngay à, nó có những cái lên đó, những cái những cái đường đó mà nó gắn những cái cục nó gắn những cái cục mà đại khái nó nó nó nó, nó màu sắc nhưng mà cái cục đó nó hay làm mình giật mình lắm tại vì đó khi mà nước mỹ nó chế ra những cái đó đó để làm cho khi mà người ta bị say rượu đó khi bị say rượu đó mà mình người ta lấn cái lên một cái là nó nghe cái rạc một cái là nó nó sẽ nó làm mình tỉnh ngủ đó. mình bị buồn ngủ quá đó thành ra khi mà mình mình xe mình mình lấn cái lên một cái là mình nghe cái rạc liền nè à. thành ra người bạn mà chở mình đi đó mình thấy cái rạc rạc rạc rạc <laughs> trong lúc đó mình cũng mình mới mà thành ra mình thấy thấy cũng hoảng lắm đại khái là vậy cái đó là ở um, San Francisco Dạ, yeah, chào bạn uh, Benny Trương nha Chúc bạn nhiều sức khỏe Thì phải nói rằng là khi mà TV uh, ờ, từ từ uh, San Francisco rồi TV mới đến cái tiểu bang mà TV cư, cư ngụ thì phải qua một cái chuyến gọi là hành trình gọi là gian khổ nữa thì ờ, mà phải nói người Mỹ họ họ rất là nồng ấm rồi là tiếp đón mình họ đưa ra những cái bản mà gọi là welcome mình mình cảm thấy mình rất là rất là sung sướng rất là hân hạnh được những người Mỹ mà ừ, họ bảo trợ mình như vậy mà đa số là những người Mỹ đó họ họ làm việc ở trong nhà thờ đó về um, họ bảo vệ uh, bảo trợ cho gia đình của TV256 thì TV256 với bà xã thôi hai người rồi uh, ở bên tiểu bang đó thì có ông anh nữa ông anh thì nói dân nay thì ông um, ở đó trước rồi thì mới vừa qua đó là ông thảy cho TV cái cuốn gọi là dạy lái xe trai mà lái xe dạy cái cuốn sách mà lái xe bằng tiếng mỹ rồi um, ảnh nói uh, cuối tuần này là đi thi đó em ráng học đi <laughs> thì uh, sang ngày sau đây sang ngày sau thế là có có những người trong nhà thờ đó họ dẫn mình đi làm luôn họ dẫn bà xã TV đi làm liền và cá nhân TV cũng đi làm liền sáng ngày mai thôi à, có thể là sau không sau nữa TV mới tự đạp xe đạp đi làm nhưng mà bà dẫn đi lệ để mà ký tên hay này, này nọ để mà mà thành một cái cái công nhân của một cái hãng gọi là Avis thì cái cái cái cái, cái hãng đó nó làm cái cái bơm xe thôi bơm xe hơi thôi để mà khi mình nhấn gas thì mình cái xe nó chạy thì thì mình làm nhiều cái loại bơm đó thì TV là làm công nhân ở trong một cái hãng sang ngày hôm sau thôi sang sang ngày hôm sau là TV phải làm việc và bà xã đi làm ngày hôm sau liền thôi hai vợ chồng làm ấy. <laughs> thì ờ, ờ, thì trong ờ, uh, thì họ mướn cho căn nhà mình đó mình phải trả đó là 90 đô la một tháng mà bốn phòng ngủ mà ừ, rộng lắm nó rộng lắm rồi nó có basement rồi nó mình thấy nhiều phòng mình không có dùng thôi chồng mình <laughs> dùng có một phòng đấy đại khái vậy thì mình sống một cái đời sống mà mình cũng để ý chứ mình chưa thấy một cái anh cảnh sát mình cũng chưa thấy một cái nhân viên nhà nước nào mà dòm ngó đến mình hết không bao giờ thấy họ mà gõ cửa nhà mình hết đó là cái đời sống mà có vẻ là nó, nó nó rất là tự do ở bên mỹ thường thường nó chỉ có cái, cái người hàng xóm á, thì mình qua mình làm quen với làm quen với anh cái hàng xóm bên hàng xóm thì cũng có một cặp vợ chồng thì mình qua rồi sáng này mình làm quen rồi mình mời qua ăn ờ, bánh cuốn <laughs> ăn cơm với thịt kho rồi này nọ người bạn ờ, thằng đó Randy thằng đó thanh tình đó tới về tới giờ này vẫn còn thanh tình như đó nó nhắc hoài thôi nó nhắc hoài ờ, nó rất ghiền cái món mà gỏi gà đó cái gỏi gà nước mắm đó mà nó mê nó nó học cái recipe đó là cái công thức để mà làm gỏi gà người Mỹ không biết tại sao mà cái thằng Mỹ nó lại mê cái cái gỏi gà kinh khủng rồi à, nói cho ngay đó là trong vòng một tháng thôi trong vòng một tháng là chưa tới một tháng là TV và bà xã của TV là đã uh, có thể là tiết kiệm được cỡ khoảng là Ờ, sáu bảy trăm đồng nữa bảy bảy tám trăm đồng mình nghĩ là tại vì cái xe đó mình, mình mua đó có năm trăm rưỡi à mình mua một cái chiếc xe hơi Pontiac có 550 đô la mà còn mới <laughs> cái cáo chỉ cái đời là 1969 1969 thì thì năm 78 mình đến thì xe nó có 9 năm thôi 9 năm thì mình thấy rất là rất là quá đã rồi tại vì thì mình đang trong một cái thế giới mà nó nghèo khủng khiếp mình ở trong nước Việt Nam lúc đó mình nghèo mình đói rồi là mình phải ăn bo bo mình phải ăn rồi là những thứ mà không có nên ăn mà mình cũng ăn hết á thì đại khái là vậy trong cái cuộc sống mà nó quá đói khổ đi mà chỉ trong vòng có chưa tới một tháng là mình có một chiếc xe hơi rồi và khi mình niệm lễ thì mình thấy đồ Mỹ đó mình đi vào cái market Mỹ đó mình mua toàn là những cái đồ nào mà nó bỏ không à mà nó bỏ lại là mình thích giống như là gan gà <laughs> hoặc là nhiều cái đồ mà mà nó bỏ nó nó nó nó nó, nó, nó rẻ tiền lắm nhiều khi nó nói là nó cho chó ăn nữa nhưng mà mấy cái mấy cái đồ đó đồ lòng nhưng mình lại thích bà xã mình lại làm rất là ngon hoặc là mình ăn chỉ cơm trắng với là thịt kho thôi thời đó là có nước mắm rồi thời đó là tivi là 78 là cũng bắt đầu nhưng mà có nước mắm rồi người ta biết mình Việt Nam đó người ta đã có mua một chai nước mắm sẵn cho cho, cho mình dùng rồi rồi sau này mình cần dùng thì mình đi ờ, chỗ thành phố thì mình mua thôi thì đại khái cuộc sống đó là thì hôm nay thì ờ, nó cũng liên quan đến cái chủ đề mà mình muốn nói đó là tự do và dân chủ thì uh, mình qua được nước Mỹ thì mình học cái kinh nghiệm được cái bản hiến pháp của nước Mỹ cái bản hiến pháp của nước Mỹ đó coi như là một cái cái ờ, con cắt đó một cái khế ước một cái gọi là hợp đồng nó dùng chữ hợp đồng thì có vẻ là đúng hơn là hợp đồng của người dân đối với nhà nước hợp đồng của người dân đối với nhà nước mà cái nhà nước đó, đó được chia ra thành thành ba phần là lập pháp hành pháp và tư pháp đó cho nhà nước đó thì mình hiểu được ờ, cái hợp đồng đó đó là do người dân trả tiền trả tiền ra để mà nuôi cái bộ máy cầm quyền nuôi gọi là ba cái thành phần trong đó là lập pháp tư pháp và hành pháp dạ chào bạn ờ, phong trần nha <laughs> dạ chào bạn uh, isamu uh, takechi <laughs> không biết đúng không <laughs> tiếng nhật tiếng Nhật thì mình uh, không có rành nữa ừ. thì mình coi đó là một cái một cái khế ước mà người dân đó là người đóng góp à, tiền thuế để mà nuôi cái bộ máy như vậy thì nó có cái sự mà mà tương quan giữa người chủ và người tớ thì mình khi mà mình qua nước mỹ đó mình thấy được cái cái cái cái cái sự kiện như vậy mình mình thấy rõ như vậy nó ngạc nhiên lắm tại vì mình thấy mình đích thực là một người chủ nhân của cái đất nước này và chào bạn Nguyễn ờ, anh ờ, anh Tuấn này. mình ngạc nhiên là ngay cái chỗ đó có thể từ thời mà Việt Nam Cộng Hòa mình cũng sống đại khái nó cũng giống giống như vậy nhưng mà lúc đó mình còn trẻ quá mình không có để ý đến nhưng mà khi mà qua bên Mỹ này đó mình mới để ý đến thì mình thấy khi mà đến nước Mỹ đó mình thật sự là một người chủ nhân của nước Mỹ chủ nhân thật sự đó là khi nào mình đi đến bất cứ cái nơi công quyền nào mình cũng được đón tiếp rồi là rất là niềm nở lúc nào họ cũng nở môi nụ cười với mình và họ nói good morning sir đại khái là vậy chào ông chào bà ông bà có cần gì không những người mà những người mà đi đến bất cứ nơi công quyền nào chứ không có vụ mà giống như Việt Nam gác <laughs> chân lên bàn rồi nạt nộ người dân cái trường hợp đó không bao giờ mình thấy xảy ra nước Mỹ tại vì mình là chủ nhân thật sự của nước Mỹ mình trả tiền cho họ tại sao nó có cái cái cái cái sự việc như vậy thì khi mà mình sống lâu rồi đó mình thấy nó là rất là đơn giản chứ không cái người mà làm công cho mình đó cái người làm công bạc của mình đó họ phải hành xử như vậy thôi họ họ không có sự lựa chọn họ hoàn toàn không có sự lựa chọn tại vì họ muốn họ muốn họ êm ả với cái chức vụ như vậy thì họ phải phục vụ xứng đáng cho người dân thì người dân mới giữ họ ở lại cái chức vụ như vậy và cái chức vụ đó họ có thể nuôi sống được cái gia đình của họ và cho bản thân của họ họ bắt buộc thôi họ bắt buộc phải đối xử tốt với mình thôi mình hiểu đã là như vậy tại vì nếu mà họ đối xử mà tệ hại với người dân đó, người dân có đầy đủ phương tiện để mà đuổi họ đầy đủ phương tiện để mà đuổi họ mà đuổi một cách rất là dễ dàng nếu mà những cái hành xử của họ mà vô lễ với người dân mà hóng hách với người dân thì người dân bằng cách nhiều cách lắm người dân gọi cho báo chí nè người dân gọi cho truyền hình nè để mà bắt được những cái mà tại trận những cái hành xử mà mà không có đẹp với người dân và người dân có thể gọi cho dân biểu của mình Người dân đến văn phòng dân biểu trình bày lần đầu tôi bị ức hiếp như vậy, tôi bị đối xử như vậy, tôi bị đức đối xử bất công như vậy. Thì người dân biểu lo cho mình, họ lo rất là đẹp. Nhất là báo chí, báo chí là họ làm rẻ lắm. Mà báo chí mà khi mà đưa lên báo rồi đó là cái cơ quan công quyền đó là bị question rồi đó là bị những cái người đó là sẽ bị đuổi hết họ mất việc làm hết đó thành ra họ bắt buộc họ phải lo cho người dân chứ không phải là tự nhiên <laughs> họ họ tốt đẹp đâu nhưng mà trong một cái chế độ đó, họ bị bị phải hành xử như vậy thôi tại vì người dân nó có power nhiều quá người dân nó có quá nhiều quyền lực mà cái quyền lực đó là người ta nói là quyền lực thứ tư đó là quyền lực báo chí là cũng mạnh lắm tuy là tuy là báo chí không có nhà tù nhưng mà báo chí đưa lên những cái điểm sai trái và cái người mà dân biểu đó giúp cho mình dân biểu nghị sĩ họ giúp cho mình thành ra mình trở thành một cái chủ nhân ông thật sự của đất nước mỹ bữa nay mà vẫn còn đốt pháo quá trời <laughs> hết là July 4 rồi mà July 11 rồi mà cũng đốt quá sát trời thì à, hôm nay thì à, trước hết mình nói cái khế ước rồi thì bây giờ mình bước qua cái vấn đề mà cái tự do à, chào Hoàng Kim Sơn nha tự do thì mình nói về cái tất cả những cái quyền tự do thì à, ờ, trước khi nói vấn đề này thì tôi nói rằng khi mình nói đến tự do đó nó không có nghĩa rằng là mình tự do muốn làm cái gì thì làm nó nó, nó không phải như vậy đâu nghe thường thường đó là mình mình mình tự do là mình có quyền bất cứ mình làm cái gì mình làm nhưng mà mình đừng có đụng đừng có đụng chạm đến cái quyền tự do của người khác bên biển nó khó chỗ đó đó mình tự do mình làm cái gì cũng được hết đó, nhưng mà đừng có đụng đến quyền tự do của người khác thí dụ bây giờ hàng xóm mình nè hàng xóm mình cần cái sự yên tĩnh nghỉ ngơi mà mình được quyền mình tự do mình dẫn nhạc lớn đúng không nhạc lớn quá <laughs> thì nó đụng chạm đến cái quyền tự do của người khác người ta có cái quyền tự do là muốn được ăn ờ, ờ, yên tĩnh đúng không mình đụng chạm quyền yên tĩnh của người ta là người ta đâu có chịu người ta gọi cho cảnh sát liền và cảnh sát kêu mình phải dặn nhỏ liền hoặc là cảnh cảnh sát phải ghi giấy phạt luôn không cần phải phải phải khuyến cáo mình đâu ghi giấy phạt liền thôi tại vì mình đã làm phiền hàng xóm như vậy đó là nói về cái cái cái tự do thì nó đó gồm tất cả những cái quyền tự do mà mà căn bản của nước Mỹ thì nước Mỹ nó nói là là là, là nó có cái tuyên ngôn nhân quyền đó nó gọi là Bill of Rights là có thì khi mà hiến pháp nó thành lập á thì hoàn toàn không có không có cái Bill of Rights đâu nè cái mà nhân quyền hoàn toàn không có mà uh, cái hiến pháp nó cứ thay đổi thay đổi từ từ mỗi ngày nó cứ thay đổi thêm bớt vài thì nó gọi là amendment đó là nó, nó sửa đổi đó nó gọi là tu chánh án thì uh, bắt đầu nó có tu chánh án thứ nhất à, tu chánh án thứ nhất cái là về cái quyền tự do ngôn luận à, tự do tôn giáo tự do lập hội đại khái là những quyền rất là cơ bản của con người rồi nó muốn đến tu chánh án thứ hai tu chánh án thứ hai là có quyền mang vũ khí nha mang vũ khí quân đội cũng quyền mang vũ khí mà người dân cũng có quyền mang vũ khí nữa có quyền có vũ khí đó quý anh chị em nào đó làm cho cái cuộc mà nói chuyện có thể nó linh động đó chứ có thể là đặt câu hỏi cho tv 256 nha ừ. đằng nó, ờ, nó nó linh động một tí xíu không? mình nói nhiều khi <laughs> một mình mình thì nó cũng hơi chán phải không rồi thì uh, nó có 10 cái tu chính án như vậy nó 10 cái tu chính án như vậy nó gọi là bill of right là cái cái cái quyền cơ bản của người dân rồi trong cái 10 tu chính án đó thì có quyền đem vũ khí ha rồi có quyền à, à, tại ngoại hầu tra ha rồi có có quyền gọi là à, kêu gọi tòa án là phải xử nhanh nữa nó có nhiều điều lắm à, đủ thứ hết á đủ thứ hết á nó coi như là à, cái quyền mà à, được bồi thẩm đoàn xét xử nó nó có nhiều cái quyền à, cơ bản đại khái là vậy trong cái trong cái trong trong cái mười điều mà ờ, mới năm đó ừ. nó có quyền gọi là không có cho khám xét nữa không có cho khám xét ờ, nhà hoặc là cốp xe rồi nó cũng không không cho đâu nha mà phải có gọi là uh, phải có là trát tòa đó quý anh chị em nên nhớ phải có cái trát tòa <laughs> mới là khám xét được chứ không phải là không, không khám xét đâu nha uh, TV nhớ là hồi mà TV có cái um, TV uh, mở cái tiệm computer đó thì uh, nó có cái cổng sao còn cửa sau thì buổi tối hay bây giờ gì đó nó không biết nó đem xe xe đến nó chở computer đi hết nó chở computer mà nó có cái xe cái trân nó mở nắp lên nó, nó, nó bự lắm rồi nó lấy computer nó bỏ trong chân đó rồi nó đóng cửa lại đóng cái chân lại rồi đến lúc cảnh sát đó, tại vì đó mình có alarm mà nó nghĩ là nó chắc ở lam là nó nó nó nó nó không sao hết ai nhờ nó chắc ở lam thì nó vẫn báo cho cảnh sát như thường thì khi nó tự động nó báo cảnh sát đó thì ờ, cảnh sát bao dây lại hết thì ờ, thấy được cái chiếc xe đó mà uh, nó vào lúc mà hai ba giờ khuya thì nó làm việc nó làm gì ở đây và cảnh sát bắt mở cái cái cái cái cái cái cốp xe ra nó không chịu mở mà lúc đó có mặt TVA56 đó TVA56 dòm coi lại thì thấy mình mất một số đồ mình biết mà nó nhất định nó không mở cảnh sát không làm gì được các anh cảnh sát nó phải phải phải gọi cho những anh cảnh sát khác rồi, rồi xin cái thác tòa xin cái ông quan tòa hận ký ông ký là ông ra lệnh là bắt buộc phải mở cái nhà cốt này thì khi mà trình trình cái giấy của tòa án đó đưa cho cái cái cái anh anh mà ảnh làm chủ cái chiếc xe mà ảnh ăn trộm đó ảnh mới chịu mở ra mà lúc đó là có trách tòa rồi là anh đó phải mở thôi không mở là cảnh sát nó đục chết rồi nó, nó tự mở cũng được <laughs> không sao nó có trách tòa rồi rồi bắt buộc là cái anh đó phải tuân lệnh theo ờ, theo cái ông quan tòa thì mở ra thì thấy đầy computer của TV hai năm sáu thì, thì thế là mình ờ, mình lấy lại hết mình không có mất cái mình không có mất một cái cái, cái computer nào hết thì đó nó có cái quyền uh, à, tự do chào bạn ờ, Trần Quỳnh nha cái quyền tự do đó nó nó sung sướng lắm nhất là cái quyền tự do ngôn luận cái quyền tự do ngôn luận nó gần như là nó nó tuyệt đối nó có quyền cả chữ nữa nhưng mà quý anh chị em nên nhớ đó là nó phân biệt ra tất cả những cái uh, những cái lời chửi tục hoặc là những cái lời nói gọi là thô bỉ đối với một người đó thì cái người đó phải là người của quần chúng cái người quần chúng là đại khái là cái người nổi tiếng một cái người có thể thể là ca sĩ hoặc là tổng thống hoặc là thượng nghị sĩ hoặc là dân biểu là người dân có quyền chửi láo chửi bằng những ngôn từ tục tiểu gì cũng được hết kể nào cũng không bị tù hết đó không có ai bắt hết đấy cái luật pháp mỹ nó cho phép cho phép chửi những cái người mà quần người mà của quần chúng tại vì cái người đó nó nổi tiếng rồi phục vụ quần chúng mà có những cái điểm rất là lợi cho họ giống như tổng thống bây giờ ông có lợi quá mà ông có quyền hành đủ thứ hết thì dân ông làm bậy thì dân chửi thấy không quý anh chị thấy mà mà trong cái đoàn diễn hành mà người ta chế ra cái ông mà Donald Trump đó người ta chế giống cái con vịt đó rồi nó đạp người ta đạp đạp vô cái đít của Donald Trump đó người ta đánh như vậy cho nên người dân họ có quyền như vậy họ cái đó là cái đó là làm xấu là hổ Donald Trump ông nó có thể là người dân có thể là ừ, phun nước bọt vào trong cái hình của mặt Donald Trump không sao những cái người quần chúng là phải phải bị như vậy thôi còn còn khi mà anh mà chửi những người những người bạn thân của anh mà họ phải là người quần chúng cái đó khác ạ à. cái đó anh bị tội đó cái đó anh bị tội người ta thưa anh là người ta bắt anh về những cái nhìn cái tội mà mạ lị đó tội mạ lị rồi người ta bồi thường danh dự rồi bồi thường tiền bạc rồi cũng nặng lắm là chứ không phải giỡn đâu đừng có tưởng là tự do như vậy rồi muốn làm gì làm sao cũng được đâu nhưng mà tất cả những người cầm quyền là các ông được quyền chửi láng đó, chứ không phải giống như là là Nguyễn Phú Trọng rồi cho là không có được đụng tới Hồ Chí Minh nó là rất là rất là thô bỉ đó Hồ Chí Minh là cái gì mà người dân không được đụng tới Hồ Chí Minh là một người của quần chúng Quần chúng có quyền phán đoán Hồ Chí Minh Quần chúng có quyền chửi Hồ Chí Minh Chửi thẳng mặt Hồ Chí Minh Đó Mình phải hiểu như vậy Đó là cái quyền tự do ngôn luận Cái quyền tự do ngôn luận nó quan trọng lắm Chúng ta thấy những điều mà hành xử nó sai trái ở trong cái bản hiến pháp cái bản hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội Việt Nam nó sai sai trái hoàn toàn tại vì đó bản hiến pháp đó nó nó chưa có hoàn tất và nó không bao giờ nó hoàn tất bản hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chưa hoàn tất và không bao giờ hoàn tất tại vì tất cả những luật lệ nó đó về quyền con người nó có thành một cái câu là theo quy định của pháp luật theo quy định nào một bản hiến pháp mà không hoàn toàn gọi là hoàn tất bây giờ nó nói điều 25 người dân có quyền biểu tình nhưng mà thật sự thì làm sao nó nói bây giờ chưa có luật biểu tình thành ra bản hiến pháp nói người dân biểu tình được quyền biểu tình nhưng mà bây giờ người dân nó chưa có luật biểu tình thành ra người dân không có được quyền biểu tình đó là những cái điều gọi là sai trái của bản hiến pháp mình có thể nói thẳng là bản hiến pháp này đi vào sọt rác rồi bản hiến pháp chưa có hoàn tất là thôi là cái cái cái hợp đồng nó chưa có hoàn tất với người dân thành ra đâu có được mà một bản hiến pháp mà đâu phải lệ thuộc vào uh, theo quy định của pháp luật được mà cuối bản hiến pháp nó có một điều luật rất là bản hiến pháp là cái điều uh, những điều luật trong bản hiến pháp là những điều cơ bản nhất những điều cơ bản nhất và căn bản nữa mà lại mà lấy phải đi mà phải lại, lại vì cái vấn đề mà mà mà mà mà theo quy định của pháp luật lại thuộc vào cái câu đó nữa là cái đó là cái cái đó là tồi tệ của một cái chế độ độc tài một chế độ độc tài nó đẻ ra những cái điều như vậy nó bắt mình phải theo quy định như vậy một cái hiến pháp là cái luật lớn nhất luật cao nhất gọi là luật mẹ mà phải dựa theo cái quy định dựa theo cái quy định cỏn con thành ra đó nó sẵn sàng chị Nguyễn Ngọc Duy Quỳnh chị đã sử dụng cái quyền tự do ngôn luận nó đem cái quyền tự do ngôn luận đó đó nó nói là chị tuyên truyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa cái đó là hành động gọi là mang rợ nó không hoàn toàn nó không có tuân theo bản hiến pháp bản hiến pháp cho con người ta có quyền tự do ngôn luận mà tự do ngôn luận mà đối với những cái cơ sở của nhà nước đó là nó thuộc về public rồi nó là công cộng rồi chính quyền là công cộng rồi người dân có quyền việc chửi chính quyền và thưa quý anh chị em ở bên mỹ này đó khi mà người dân đó nhìn ra những cái điều sai trái của chính quyền thì nói thật chính quyền phải cảm ơn người dân khen thưởng người dân giống như bà bà Rosa Parks ấy. quý anh chị em nên nhớ bà Rosa Parks bà Mỹ đen không theo cái luật pháp mà thời đó đó người Mỹ đen phải nhường cái ghế cho người Mỹ trắng luật pháp nó bất công như vậy và thế rằng là bà Mỹ trắng bà bà Mỹ đen bà không nhường bà đi sai luật bà không nhường mà rốt cuộc đó đưa ra quan tòa quan tòa xử là bà này bà đúng phải thay đổi luật pháp luật pháp là phải công bằng luật pháp là phải đối xử công bằng giữa con người với con người không có phân biệt màu da chủng tộc và thế là bà Mỹ đen bà Rosa Parks này bà trở thành một người anh hùng của nước Mỹ. Và có cái ngày sinh nhật của bà được đưa lên cho toàn quốc để mà để mà mà khen tặng của bà bà Rosa Parks này. Thành ra đó ở mà cái quốc gia mà dân chủ đó họ họ rất là cần những cái người mà mà chỉ trích họ nhờ có cái sự chỉ trích đó mà nước mỹ nó nó tiến bộ vượt bực luôn nó tiến bộ trong tất cả mọi lĩnh vực người dân cứ tiếp tục chỉ trích nước mỹ là nước mỹ rất là vui vẻ và nếu mà anh chỉ trích đúng thì tôi thay đổi còn anh không chỉ trích chỉ đúng đúng thì cũng anh đâu, đâu có tội gì đâu phải không ở đây đó, bây giờ chúng chúng ta nói đó đó là điều 88 ờ, tuyên truyền chống phá nhà nước là chúng ta dập ra là chúng ta thấy sai lầm rồi chị mẹ nắm là vô tội hoàn toàn và cần phải được tuyên dương là một người anh hùng nữa rồi còn biết bao nhiêu người bị bắt về cái tội 258 nữa cái tội 258 đó cái điều luật 258 nó cũng là lưu manh như vậy cái điều luật 258 quý anh chị em vào thử coi nó nói là lợi dụng quyền tự do dân chủ trong khi nước Mỹ này đó đối với luật pháp nước Mỹ đó anh có thể anh anh lợi dụng quyền gọi là tối đa cho cái cái luật pháp nào cho phép anh cái lợi dụng cái quyền đó nó cho phép anh làm cái gì thì anh làm cái đó thôi thì người ta có cái quyền lợi dụng chứ luật pháp người ta cho mà mình đừng đừng có đừng có đi mà sai luật pháp thôi luật pháp cho phép mình thì mình làm thôi rồi điều bản chính cũng vậy nữa sẵn đây TV nói cái điều bản chính chính đó điều bản chính nói rằng là uh, cái phạm vào cái tội gọi là lật đổ chính quyền nhân dân ở Mỹ nó không bao giờ nó xét cái cái cái cái cái cái, nó xét theo cái miệng của mình đó, đó thí dụ bây giờ cái miệng tôi nói là tôi lật đổ chính quyền nhân dân đi nó không bao giờ nó xét hết á nó phải nó phải có cái chứng minh được nó chứng minh được uh, TV 256 có cái hành vi để mà mà có khả năng để mà lật đổ cái chính quyền thì nó mới buộc tội được thôi nó rõ ràng luật pháp nó rõ ràng như vậy đó chứ không phải tự nhiên tôi viên vỗ nhược rồi tôi viên nói tao muốn lập đổ chính quyền nhân dân đi nó cũng không xét nữa nó đâu có gì mà chứng minh mà TV lật đổ được ờ, cái, cái ý tưởng của TV là cái quyền gọi là tư tưởng của TV rồi thành ra đó cái ông quan tòa đó ông khó lắm ông nói là ít ra là TV cũng phải có súng không? Ít ra là TV phải phải ám sát ngay cái thằng ờ, ờ, tổng thống ừ, Thành đang muốn lật đổ Thì nó mới buộc tội được Chứ không phải tự nhiên là nói là TV không có súng, không có gì, có tiếng nói không rồi nó lật đổ chính quyền dân dân Nói chuyện chỉ là ừ, làm trò cười cái cái nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa này nó nó chỉ làm trò cười cho tất cả thế giới cái luật pháp đó nó rất là hề mà mà nó khổ một cái đó cả cái nước này đó, nó không biết là nó đang làm trò hề cho cả thế giới cái luật pháp nó rất là thô bỉ mà nó bắt hàng trăm hàng ngàn người như vậy rồi vẫn vẫn tiếp tục nó thô bỉ nó tiếp tục nó, nó, nó không coi cả thế giới ra như thế nào hết đó mà cả thế giới người ta đã lên án biết bao nhiêu lần rồi chứ không phải một lần Người ta lên án rất là nhiều lần bao nhiêu cái hành xử mà thô bỉ như vậy À, thì đại khái là TV muốn chia sẻ những cái điểm đó không? Tự do tôn giáo, tự do này nọ rồi TV nói về cái luật pháp của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa nó làm sai trái như vậy thì ờ, bây giờ bước qua về cái vấn đề mà ờ, đề tài là dân chủ Dạ, chào bạn ờ, Bùi Ngọc Yến mới tham gia với diễn đàn Thì khi mà qua bên Mỹ này á Thì TV mới thu lượm được rất là nhiều cái cái cái, cái khái niệm về cái dân chủ về những cái yếu tố để mà kết tạo thành một cái nền tảng dân chủ thì ờ, thì ờ, TV có thể chia sẻ có thể quý anh chị em ờ, nếu mà tại vì cái diễn đàn nó không có nó không có mà sôi động ấy. chứ mỗi người người ta có thể người ta nói ra người ta nhắc nhở TV được ừ, có những cái yếu tố nào để tạo nên cái một cái một cái nền dân chủ thì có thể nhờ những cái điều mà mình có thể mình học được đó mình học được những cái yếu tố đó, đó để mình sử dụng cho cái quê hương sau này của mình cái yếu tố đầu tiên đó thì TV muốn chia sẻ đó là khi mà mình nói đến dân chủ chào Davis võ nha mình nói đến dân chủ là mình phải nói đến yếu tố công bằng luật pháp đó luật pháp là nó phải tạo ra cái sự công bằng bình đẳng mà luật pháp mà không có công bằng bình đẳng đó là không phải dân chủ Tuy nhiên nói thí dụ điều bốn hiến pháp thôi Điều bốn hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rằng là có chỉ có một đảng Cộng sản là có được quyền lãnh đạo thôi Nó tuyên bố thẳng trong trong cái điều 4 đó là đảng Cộng sản được quyền lãnh đạo đất nước Thì chúng ta thấy đây là một cái điều không có công bằng rõ ràng là không công bằng tại vì nó đẩy tất cả cái đảng phái khác không có được quyền lãnh đạo đất nước thí dụ đảng việt tân đảng dân chủ mới là đảng xã hội nhiều đảng ấy. thành ra nó khẳng định điều bốn hiến pháp cầm quyền đó là khi mà luật pháp mà không có công bằng là luật pháp nó vứt và sọt rác đức mà sọt rác nó, nó tạo cho cả cái đất nước loạn lên đó. chính vì cái điều 14 nó làm loạn đất nước người ta không thể chấp nhận được một cái sự mà không công bằng như vậy mà đã không công bằng mà còn lại ngồi xổm lên luật pháp <laughs> khổ vậy đó không bao giờ mà chúng ta thấy một cái hiến pháp mà có cái tên của một cái đảng mà nằm trong cái hiến pháp tại vì trong quá khứ nhiều cái đảng nó cứ thay đổi tên nó giống như một cái company vậy đó nó cứ đổi tên này đổi tên nọ đổi tên a đổi tên b chẳng lẽ bây giờ đảng cộng sản mai mốt đổi tên thành đảng lao động mà trong cái quá khứ là đảng cộng sản đã từng đổi thành đảng lao động rồi mà chẳng lẽ bây giờ cả đảng cộng sản đổi lên đảng lao động rồi bắt cái hiến pháp phải đổi theo sao khi mà bắt hiến pháp phải đổi theo như vậy là cái luật pháp đó cà chớn rồi luật pháp đó là nó tạo cái điều kiện cho đảng cộng sản ngồi xổm lên luật pháp thành ra nó không phải là luật pháp nó là hiến pháp <laughs> nó là hiến pháp nó hạ những cái luật pháp chứ nó không phải là hiến pháp cái sự thật là như vậy rất là rất là đau lòng chứ phải không thưa quý anh chị em thì à, bây giờ đó à, hồi nãy TV nói mình mới nói về là vấn đề là công bằng đó là cái yếu tố để để tạo nên cái cái nền tảng uh, dân chủ yếu tố thứ hai đó là người dân bầu ra người đại diện cho mình phải không khi mà mình nói đến chế độ dân chủ thì mình biết là người dân có cái quyền bỏ phiếu để mà bầu ra người đại diện cho mình là bên Mỹ á, thì đại khái là người dân có quyền bầu ra một cái người là dân biểu cái là representative rồi một người là nghị sĩ thượng nghị sĩ là senate senator đại khái một tiểu bang đó thì có hai hai hai người senator nước mỹ này đó có ờ, năm uh, chục tiểu bang thì đại khái chúng ta có 100 người thượng nghị sĩ và cái số mà dân biểu á, nước Mỹ á, thì đại khái nó có 435 người dân biểu thì nó trừ theo tiểu bang tiểu bang là đông dân thì nó có nhiều dân biểu thôi thì đại khái nước Mỹ là như vậy thôi thành ra khi mà bầu tổng thống đó là anh phải có quá bán cái, cái số đó là anh được thôi quá bán cái số mà 435 cộng với 100 đó là 535 535 mà chia hai ra anh quá bán là anh trở thành tổng thống thôi. bầu cử tổng thống rất là dễ dàng Dạ, chào bạn Thu Nguyễn đã tham gia với diễn đàn à, Công bằng, rồi à, bầu cử, rồi phải có cạnh tranh Quý anh chị em phải nhớ cái điều cạnh tranh Cái thằng Việt Cộng là cái thằng gọi là nó nó làm những cái trò rất là thô bỉ Thí dụ qua cái qua cái việc mà bầu cử mà đại biểu quốc hội vừa rồi đó chúng ta thấy không Nó hoàn toàn thiếu cái yếu tố cạnh tranh Cái cạnh tranh đó là Cái người mà mà sắp sửa ra người mà đang ra ứng cử đó Thì người ta phải vận động quần chúng Người ta phải nói cho thật hay phải ờ, chúng ta khi mà tôi ờ, đắc cử vào cái ờ, đại biểu quốc hội thì trong cái tương lai mà tôi sẽ làm cái gì tôi sẽ làm điều tốt đẹp này điều tốt đẹp nọ rồi mỗi người mà đứng cử đại biểu thì phải thì phải vận động cho cái cái cái cuộc bầu cử của mình chứ nó thiếu hoàn toàn thiếu cái yếu tố cạnh tranh thì chúng ta chúng ta biết rõ ràng đây là cái sự biệt bợm rồi bầu cử đại biểu quốc hội chỉ là biệt bội tất cả là người là người của đảng không à nó nói là chín chín chín mươi chín phần trăm chín mươi tám phần trăm là người của đảng nó chỉ đưa ra à, hai ba móng rồi coi như là người gọi là ngoài đảng thôi cái đó là sai sai trái rồi cái bầu cử ờ, đại biểu quốc hội của của việt cộng là như vậy nó không phải là à, theo Chúa Giăng 6 Hồ Chí Minh biết sự dối trá và tệ hại của chủ nghĩa cộng sản khi đem nó vào Việt Nam không? Chà, cái câu hỏi này cũng khó dữ rồi nè Nó thuộc về trong cái đầu óc của Hồ Chí Minh ừ, TV cũng khó mà mà mà biết được nữa ừ, Nhưng mà chút xíu nữa TV có thì giờ TV sẽ để ý đến cái câu hỏi đặc biệt này của David Võ nha tại vì ờ, hiện tại TV muốn ờ, mình đi vào cái đề tài đó là tự do và dân chủ chút xíu nữa hết cái hết cái phần đó rồi TV sẽ trả lời cái phần phần sau nha rồi thì ờ, thêm một cái yếu tố nữa là cạnh tranh phải không nếu mà một quốc gia mà không có cái sự cạnh tranh là chúng ta biết rằng là nước này là không phải dân chủ nó thiếu cái cạnh tranh là không phải dân chủ được nó thiếu công bằng cũng không thể dân chủ được mà nó không có cử người đại diện ờ, mà mà mà cũng không được nữa rồi nó phải tôn trọng cái chính kiến khác biệt đó là điểm quan trọng tại vì đó mỗi cái đảng nó sành xử khác với nhau hết đó đảng dân chủ khác rồi đảng cộng hòa khác nó có cái những cái đường lối rồi là uh, khác biệt với nhau thì nó phải tôn trọng nhau chứ nếu không báo là bắt là anh phải làm theo cái đường lối tôi được thì nó phải tôn trọng những cái chính kiến khác biệt trong khi cái thằng cộng sản nó nó chưa bao giờ nó tôn trọng chính kiến khác biệt hễ mà ai mà chính kiến khác biệt nói là nó bắt à nó bắt tội làm chính kiến không à mà nó hơn là tội phạm hình sự giảm dạ, mà nó thô mỹ không nó tưởng đâu là cả thế giới không biết nó bắt mẹ nắm về cái hành xử chính trị mẹ nắm có quyền lên tiếng có cái quyền tư tưởng khác mẹ nắm có cái quyền gọi là có cái tư tưởng là muốn thưa Phật Bồ Sa có cái tư tưởng muốn biểu tình chống Phật Bồ Sa đó là quyền tự do chính kiến của mẹ nắm không có thể nào mà bắt mẹ nắm mà mà mà mà mà, mà phải đi theo cái đường lối của đảng được đi theo cái đường, đường lối của nhà nước được thì đó là những cái hành xử rất là ừ, vô văn hóa những những cái hành xử đó vi phạm vào luật pháp vi phạm vào quyền tự do ngôn luận của của bà ờ, chị mẹ nắm thành ra mình mình mình phải nhớ là như vậy đó cái quyền tự do này là tôn trọng chính kiến khác biệt nó quan trọng lắm cái đảng việt tân thí dụ người ta có cái chính kiến của người ta người ta cần cái phải thay đổi cái con người thí dụ mà đảng cộng sản mà có cái chính kiến của đảng cộng sản thì cứ hành xử theo mình đi chứ tại sao mình bắt người ta phải phải phải có chính kiến giống như mình thành ra khổ một cái đó là thằng cộng sản luôn luôn là độc tài nó không có bắt nó không có bao giờ nó chấp nhận những cái chính kiến khác biệt mà nó cứ gọi là những cái chính kiến khác biệt đó đó là vi phạm vào cái uh, vi phạm vi phạm vào những cái điều tội ác thôi chứ nó không phải rằng là, là chính kiến khác biệt nó luôn luôn cho đó thành ra rất là đau thương cho những người yêu nước những người yêu nước như là chị mẹ nắm những người đấu tranh cho cái cái cái cái quyền tự do quyền bình đẳng tất cả mọi người đều trong tù đều phải đau khổ như vậy tại vì họ đó là những người yêu nước yêu quê hương thật sự họ mới đấu tranh họ mới dấn thân như vậy chứ họ không phải là những cái người tù tội mà thường phạm như vậy quý chị em nên nhớ như vậy rồi muốn nói về cái vấn đề mà hệ thống mà dân chủ như vậy đó thì phải cần phải có đa đảng cái đó là điều bắt buộc thưa, thưa quý anh chị mà điều rõ ràng mà chúng ta thấy nhất khi mà thấy bất cứ một cái chế độ nào mà không có đa đảng thì mình nói đây là chắc chắn không phải là chế độ dân chủ một chế độ dân chủ phải có cái yếu tố đa đảng mình phải khẳng định như vậy cái dân chủ là nói vậy đó cái ý nghĩa của dân chủ là phải gì đó ý nghĩa là chấp nhận bất đồng chính kiến chấp nhận đa đảng chấp nhận có cái sự hiện diện của các đảng phái chính trị khác để mà lo chung với việc nước bên Mỹ nó thể hiện đó mà tôi thấy rõ ràng nó có đảng Cộng Hòa, đảng Dân Chủ, đảng Cải Cách gì tùm lum ngay cả đảng Cộng sản nó cũng có mà ngay cả đảng Cộng sản nó cũng có bên Mỹ rồi chúng ta biết rằng là khi mà nói đến cái nền tảng dân chủ là chúng ta hiểu là đa số thắng thiểu số không đa số thắng thiểu số nhưng mà nó phải dựa theo luật nha nó dựa theo luật đó mà dựa theo theo theo theo cuộc chơi là trước trước tiên <laughs> chứ không phải là uh, mà uh, người ta bầu cho mình uh, đa số là mình được thắng đó nè <laughs> thành ra mình phải dựa theo luật chơi trước giống như luật chơi mà bầu tổng thống Mỹ này nè bà tranh bả nhiều phiếu hơn ờ, nhiều phiếu hơn ờ, tổng thống ờ, Donald Trump nhưng mà rốt cuộc Donald Trump làm tổng thống không đúng không nó có những cái nó lạ lùng như vậy Donald Trump thì thắng nó gọi là phiếu đại cử tri có thể mình nói về vấn đề này thì nó hơi khó cho quý anh chị em ở trong nước đến một lúc nào đó thì tự nhiên quý anh chị em biết thôi còn cái số mà popular vote mà bà Clinton bà thắng mà rốt cuộc bà đâu có thắng làm tổng thống được tại vì cái luật chơi của nó cái luật chơi nó là anh phải thắng cái cái số phiếu đại cử tri thì anh mới thắng được uh, tổng thống thì ông Donald Trump ông thắng theo cái luật chơi thì ông thắng thôi ừ. chào ờ, chào Nguyễn Dũng nè rồi bây giờ đến một cái yếu tố thứ yếu tố quan trọng nhất mà TV muốn chia sẻ với quý anh chị em là cái yếu tố rồi là tam quyền phân lập trong một cái thể chế mà dân chủ dựa theo nền tảng dân chủ là cái quốc gia đó, đó phải có tam quyền phân lập tam quyền phân lập thì hồi nãy TV nói sơ về cái bản khế ước thì có ba ngành lập pháp tư pháp hành pháp thì ờ, ba cái quyền đó đó nó độc lập với nhau và không có cái quyền nào mà có thể lấn áp cái quyền kia hết đó. cái system của hệ thống mỹ đó là nó không có cho một cái quyền nào mà mà áp đặt vô cái quyền quyền của của của của cái lập pháp mà áp đặt lên hành pháp cũng không được mà uh, tư pháp áp đặt lên uh, hành pháp hoặc là uh, lập pháp cũng không được nó giới hạn quyền lực hết ấy nó giới hạn quyền lực thế đó cũng như tổng thống đó tổng thống đó ông tổng thống Donald Trump đó nghe ông không có quyền gọi là declare war đâu declare war chiến tranh với Đúng rồi uh, chiến tranh với với với uh, với Bắc Hàn đâu nha cái quyền mà tuyên chiến là quyền của của quốc hội nha chứ không phải là quyền của tổng thống nhưng mà ông Trump đó ông, ông vẫn có quyền ông có quyền ông là là nó gọi là commander in chief đó là một cái người gọi là ờ, tổng tổng tư lệnh đó là có thể đem quân ra đánh đánh uh, đánh Bắc Hàn được ông có quyền nhưng mà không phải là ông đi ra chiến tranh thành ra ờ, chúng ta nhớ đó thành ra ông có quyền ông ông dội bom Syria đó nhớ không ông bắn rồi là thương hoa hót rồi là ông đã bắn qua Syria quá quá sát trời nhưng mà đó là ông có quyền của ông nhưng mà ông, ông không phải là ông đi theo war ông có quyền sử dụng quân đội và vũ khí ừ. cái quyền tổng thống nó, nó, nó, nó, nó lớn lắm ấy. thì khi mà người hành pháp à, lập pháp đó, thì đưa ra những cái luật cho ổng rồi ổng ký ông ký ông có quyền phủ quyết á ông nói ừ, cái này luật này dở quá tôi không có đồng ý phải chịu thôi nhưng mà nhưng mà chúng ta thấy đó là cái người mà bên à, lập pháp đó họ đưa ra luật họ nói bây giờ cái luật này nó quá đúng luôn bây giờ họ phản đối tổng thống thấy không họ dùng 2 phần ba số phiếu áp đảo tổng thống rồi là 2 phần 3 dân biểu quốc hội rồi là đồng ý hết thì bắt buộc tổng thống phải ký <laughs> thấy không chúng ta thấy nó nó nó nó nó, nó balance cái quyền lực nó làm cho cái quyền lực mình không có phải rằng là mình muốn toàn quyền mình quyết định cái cái hay của hệ thống của của của Mỹ nó vậy cái người mà thành ra đó tổng thống phải chịu lép với với với bên mà lập pháp lập pháp đủ 2 phần 3 thuốc số rồi là bắt thằng tổng thống phải ký là phải ký Đó. rồi còn à, rồi còn ông mà tư pháp á ông tư pháp thì à, nó có gọi là tối cao pháp viện đó thì nó có chín ông nó chín ông gọi là mình trả tiền suốt đời luôn <laughs> đến khi những chết thôi chết rồi mới mới cử người khác để thay thế thôi đó chính ông gọi là nằm ở trong tối cao pháp viện đó, mà chính ông đó đó là để để xem xét lại cái luật pháp nó có hợp lý hay không nó có đúng hay không nó coi cái cái người mà lập pháp với cái cắt nghĩa chính ông nó cắt nghĩa cho cái luật pháp đúng không? cắt nghĩa cái luật pháp này nó đúng hay sai thì là cắt nghĩa thì chẳng hạn cái gì mà tự do ngôn luận đó là quyền nó nằm ở trong tư chánh áo thứ, thứ nhất đó, thì mình muốn chia sẻ đó là khi khi mà người dân đó họ giận đó họ đốt cái lá cờ mỹ thì thì ờ, những người đó có thể là bị bắt thì uh, những người luật sư họ cãi lại họ nói là cái này là họ người dân có quyền tự do ngôn ngữ nó nằm ở trong chương chánh án thứ nhất là nó có quyền đốt cờ nó tại vì đốt cờ nó nói lên cái sự suy nghĩ của nó là quyền tự do của nó thì rốt cuộc ai mà cắt nghĩa luật đây thì phải nhờ cái chính ông đó cái chính ông đó đó ổng xem xét những cái bộ luật có vi phạm hiến pháp hay không nó có hợp hiến hay không thế là mấy ông quyết định là cho đốt cờ <laughs> hay nước mỹ hay lắm thế là cho đốt cờ thoải mái người ta có quyền tự do ngôn luận mà người ta có quyền đốt cờ ta giận quá ta đốt cờ không sao thành ra cái luật pháp nó nó bàn lần xi nhau Đúng không? nó không phải là giống như người cộng sản người cộng sản bây giờ đó hành pháp anh cũng là người của cộng sản anh cũng là đảng viên cộng sản Thấy không làm công an mà sĩ quan rồi là đảng của cộng sản không à rồi chủ tịch nước cũng đảng cộng sản rồi thủ tướng cũng đảng cộng sản rồi anh chánh án tòa án cũng đảng cộng sản luôn rồi anh nằm trong quốc hội cũng là đảng cộng sản luôn ba ngành tất cả là điều đảng cộng sản nữa vì là anh chơi ờ, chơi biệt vậy sự thật cái, cái chế độ của anh mà ba tam cái quyền đó như vậy đó nó không phải gọi là chế độ dân chủ được mà lúc nào đó người cộng sản cũng tự vỗ ngực mình là cái quốc gia này là dân chủ nhất dân chủ nhất nhưng mà dân chủ biệt dân chủ gì dân chủ mà tam quyền gọi là không có quyền lực người dân không có quyền lực gì hết toàn là mấy ông trong đảng chơi không à mấy ông trong đảng rồi đặt luật ra rồi bởi vì người ta nói là tòa án mấy ông bỏ túi cái ông tránh án ông bỏ cái bản án <laughs> để trong túi rồi rồi cãi cho đã rồi cái rồi cái rồi ra, đưa ra đọc thôi mà cái điều thô bỉ nhất đó là trong cái ngành mà tòa án mà TV muốn chỉ ra cho quý anh chị em thấy đó là cái điều rất là thô bỉ là giam giữ người ta rất là lâu lâu kinh hoàng luôn giống như chị bị mẹ nắm bị giam giữ gần, gần cả trên một năm trời phải không luật pháp mỹ không có cho phép như vậy luật pháp mỹ à, thí dụ mà mình cảm thấy mình có tội á mình mình mình người ta nói là mình có tội á thì người ta đưa ra cái tiền bao những người mà mà mà mà mà chấn án họ có có quyền họ đưa ra cái tiền bao cũng như bây giờ chị uh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị bắt như vậy thì cái ông chánh án ông ông ông đưa ra cái tiền bao là một ngàn đô la thì chị Nguyễn Ngọc Chi Quỳnh cố được quyền đóng cái tiền beo 1.000 đô la rồi ở ngoài chứ không phải ở trong tù mà cái luật pháp mà bắt người ta ở trong tù như vậy đó rồi TV256 chỉ hỏi mấy cái quan tòa như vậy vậy rồi khi mà đã nói rằng là người ta đó chưa có cái quyết định chưa có cái bản án của quan tòa thì người ta hoàn toàn vô tội mà bây giờ nếu mà những cái quan tòa đã xử người ta trắng án thì sao mấy anh chị chịu ở tù thay thế cho chị, chị uh, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay không một năm trời nếu mà chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh được trắng án ai phải trả trả gọi là ở tù thay cho chị đây một con người người ta có quyền gọi là ừ, luật sư mà cãi mà hay có thể đưa cái đến vấn đề trắng án chứ mà trắng án là bây giờ chỉ đã ở một năm mấy tù rồi rồi làm sao mà mà mà mà mà vậy là trong suốt cái cuộc đời của mấy ông trắng án chưa bao giờ mấy ông xử được một người vô tội hả có người có người vô tội chứ có người người ta hiểu lầm có điều mà người ta cắt nghĩa sai luật thì người đó trở thành vô tội chứ bên mỹ thiếu gì người trắng án đâu thiếu gì người trắng án mà, mà mấy anh bắt giam người ta cả năm trời như vậy là mấy cái anh gọi là nó là là vô luật pháp một cái chế độ như vậy là rất là vô luật pháp mà mà lạm dụng quyền hành để mà tiếp tục giam đến nỗi anh Nguyễn Văn Đài tới giờ này cũng chưa xử nữa mấy anh hành xử như vậy đó làm sao mà người dân tin vào các anh được làm sao cả thế giới người ta cười vào mặt các anh tránh án người ta cười, vào mặt cái chế độ xã hội chủ nghĩa này tôi biết nói thật đó đừng có tưởng là cả thế giới không biết đâu các anh làm những chuyện rất là tồi bại đối với dân và đối cả toàn thế giới luôn nó đòi bại vô cùng luôn Đúng không bởi vì cái chế độ của các anh đó là chỉ có phải bị sụp đổ thôi chứ không có còn thay thế gì nữa được hết á cái chế độ mình nó quá tàn ác với người dân như vậy nó đối xử với người dân gọi là coi những người bắt làm chính phi chế kiến là những người tội phạm không có được đâu các anh à thì đó TV muốn chia sẻ vấn đề là tam quyền phân lập là phải phân lập thật sự thì mới hội đủ cái điều kiện để trở thành một quốc gia dân chủ một quốc gia dân chủ gồm có nhiều cái điều kiện như vậy nó sáu bảy cái điều kiện gì nãy mà TV mới nhớ ra là TV nói cho quý anh chị em này phải tôn trọng cái quyền tự do của người dân Thấy không? sử dụng cái chính sách hộ khẩu đó là quyền xâm phạm rồi đó xâm phạm tự do của của người dân rồi đó Thấy không người dân có thể người ở bất cứ quốc gia nào ở, ở, ở ở bất cứ nơi nào ở trên lãnh thổ của, của, của đất nước mình mà không cần phải xin phép các anh áp dụng cái chính sách hộ khẩu là các anh đã vi phạm vào cái quyền con người rồi đó Đúng không? Mà, mà các anh vi phạm vào quyền con người mà các anh vi phạm luôn cả bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền ở điều, điều mà 13 đó điều 13 một các anh coi lại điều 13 một của bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đi thì các anh biết các anh đang vi phạm Đúng không nhưng mà các anh vẫn tiếp tục gọi là ừ, là, là áp dụng cái chính sách mà hộ khẩu đó cái chính sách hộ khẩu là chính sách mà giả ma giả man lắm nói một cách anh mà mang cái chính sách mà lo phường đó cái lo phường đó để mà bắt buộc người dân phải nghe là các anh vi phạm vào quyền con người nữa đúng không vi phạm rất là trầm trọng ừ. muốn nhiều điều các anh vi phạm lắm các anh phải phải để ý như thế này nước mỹ nước mỹ á, mà tv đã từng trải qua là 39 năm rồi 38 năm rồi sống ở nước mỹ rồi không? TV sáu chưa từng thấy một cái bản quảng cáo nào về đề cao nhà nước Mỹ Chưa thấy một cái biểu ngữ đó điểm nghĩ mà dân nữa là nó thiệt cho như thấy nó rất là nhục nhã khi mà về đất nước về về thăm quê hương Việt Nam của mình mà cho đi thấy hàng ngàn hàng triệu cái biểu nữ nó dâng đầy khắp phố phường rồi biểu nữ rồi panel rồi rồi hình ảnh tùm lum tà la mừng đảo mừng xuân rồi công an còn đảng còn mình tất cả những cái điều đó là những cái điều thô bỉ những cái điều tuyên truyền dối trá bịp bợm người dân người dân mới sanh ra đó nó là chỉ là đứa là con nít thôi nó mới sinh ra có năm ba tuổi à ba năm tuổi các anh đã nhồi sọ là phải yêu mến bác hồ rồi nó, nó, nó nhồi sọ vào những đứa trẻ như vậy là đó là những cái hành vi tội ác hành vi tội ác mà cả thế giới người ta lên án các anh ơi không làm được như vậy đâu ừ. một nhồi, nhồi sọ vào một cái tên gọi là đồ tể giết người nữa chứ một cái tên đồ tể giết người là và đã mà thực thực thi cái cải cách ruộng đất mà giết hàng trăm ngàn người như vậy đúng là các bạn Nguyễn Đình Nguyễn Tứ Đinh sẽ không có tam quyền phân lập khi đảng vẫn còn nắm quyền lãnh đạo các anh phải từ bỏ những cái điều đó các anh phải hiểu dân chủ là như thế nào bữa nay TV nói về cái đề tài dân chủ để mấy anh biết rằng là có nhiều cái yếu tố dân chủ mà các anh cần phải gọi là thực thi thì đất nước mới là dân chủ thật sự cái yếu tố là quan trọng nhất là đa đảng tam quyền phân lập hai cái điều đó ráng thực thi đi thì mới mới hy vọng người ta gọi là một cái đất nước dân chủ được chứ không phải các anh cứ bầu cử là một cách anh nói là bầu cử là có cái đất nước dân chủ không phải là như vậy đâu ờ, bầu cử mà anh không có cạnh tranh thiếu cái yếu tố cạnh tranh là cũng không phải là là là là, là nền tảng dân chủ nữa dạ yeah. Ờ, uh, TV nghĩ rằng là Hồ Chí Minh Hồ Chí Minh là biết đó, TV muốn trả lời cho bạn uh, David Sio Võ bây giờ TV qua cái đề tài khác rồi uh, TV đã nói về cái vấn đề mà tự do với uh, dân chủ rồi thì bây giờ TV muốn trả lời cái bài cái cái hội của anh David Võ là Hồ Chí Minh biết sự dối trá và tệ hại của chủ nghĩa cộng sản khi mà đem vào Việt Nam chứ Hồ Chí Minh biết chứ làm sao mà không biết được nó đơn giản nó là Hồ Chí Minh nó là một cái tên gián điệp tàu mà cái tên gián điệp tàu thì nó rất là hận thù với cái đất nước Việt Nam mình một tên gián điệp tàu làm sao mà nó nó nó nó, nó không hận thù được nó hận thù rồi nó mới làm tệ hại như vậy đó nó muốn tiêu diệt hết mà nó muốn tiêu diệt hết những cái thành phần trí thức của mình mà TV đã nói nhiều về vấn đề đó rồi trí phú địa hào đào tận gốc tróc tận rễ nó tiêu diệt hết tất cả những thành phần yêu nước tại vì nó là người tàu thôi còn lúc mà ông Nguyễn Ái Quốc đó mà ông thành lập cái đảng cộng sản đó, thì thì cái đó nó nó nó thuộc về trong cái đầu óc của ông Nguyễn Ái Quốc đó. ông không biết là nó như thế nào thành ra mình cũng không biết được thôi nó cũng không có mất mấy năm nữa khi mà ông thành lập đảng cộng sản năm 1930 thì năm 1933 thì ông đã chết rồi Nguyễn Ái Quốc đã chết rồi thì từ sau đó thì ờ, mới có cái Hồ Chí Minh thôi mà Hồ Chí Minh thì tàn ác cái dân tộc mình thì mình biết rằng là, là ổng là một người ờ, người tàu rồi một tên gián điệp tàu thành ra nhưng hành xử những những điều rất là độc ác đối với dân tộc của mình Dạ TV thấy cũng tạm đủ rồi thưa quý anh chị em Bây giờ cũng một giờ 13 phút rồi Ờ, cảm ơn quý anh chị em đã lắng nghe nha rồi à, xin ờ, TV xin mến chào quý anh chị em ha